phong cách lịch thiệp xã giao thể hiện con Gentra chiếc xe với những giá trị vượt trội không thể tỉnh táo hãy dùng sinh dung Kune oh, này Kune tôi lái xe Kune Kune Kune Kune Kune Sảng khoái tinh thần Sảng khoái lái xe Heo cáo bồi đã trở lại Giới thiệu món mới kiểu Hawaii Thịt ngon chấm sốt tôm sữa phủ hạt giòn rớp rớp Xúc xích sốt lắc heo cáo bồi nguồn dinh dưỡng từ thịt Trông thì như trên đây chỉ là một quảng cáo xúc xích bình thường Thế nhưng bạn có nghĩ rằng Chú heo cao bồi trong hình đang mời chúng ta ăn xúc xích được làm từ chính thịt đồng loại của nó không? Con người chỉ nghĩ đơn giản rằng sản phẩm được làm từ thịt con gì thì sẽ dùng chính con đó để quảng cáo. Thế nhưng sự thật đằng sau thì lại